coi à, từ phía à. làng phía ừ trở lại cho lên à đây là tư quay tiên, trời da ôi sao này ơ à, sao này